chào mọi người à, ờ, đây có một uh, thanh niên không biết ở đâu trôi dạt vào này và tự nhiên ngồi ở giữa bãi biển uh, của bài đặng hai này để làm một con cá à, không biết ở đâu lòi xuống ở đâu rớt xuống không biết nhưng mà lại uh, mình rất là đẹp trai rất là đẹp trai hôm nay con cá đây mình lặn từ sáng sớm này các bạn ờ thế hôm nay hôm nay hôm nay kênh của nhân lý chúng tôi sẽ follow theo hành trình của anh cường đấy anh sẽ làm một con cá này không biết anh làm món gì đặc sắc của của của dân làng trài đây hãy ờ, theo dõi anh nha mọi người nhớ theo dõi cuộc hành trình mình làm chế biến con cá này nha thật rất à, là ờ, tươi đấy các bạn ồ ờ, thật là hay đấy các bạn ạ à. cá tươi mình đánh bắt ở biển luôn nha ồ cá rất là tươi các bạn các bạn có thể mang kéo cá rất là tươi màu đỏ luôn này các bạn các bạn thấy chưa đây cái mang rất là tươi con cáo này đúng chắc là cái biển nha các bạn thịt rất là tươi ngon cá biển hòa chung vào người con người của biển theo chân anh ờ, cường để làm món ờ, gà món gà này là món gà nướng nước biển nha các bạn món gà nướng nước biển cái món nghe lạ vậy một món nhưng mà chỉ có ở trong làng gà chúng tôi mới làm được thôi rất là hoang sơ các bạn có nước biển thì ờ, ngâm nước biển rửa nước biển ướp bằng nước biển luôn mọi thứ đều nước biển gà nó ra nó tự ngọt rồi như vậy là xong rồi các bạn Đây dự định là cuộc chiến sinh tồn à, tại bãi đạn hai và lúc cuộc à, đồ đạc đã mang theo giống như là đi đi à, tị nạn giấy bạc lên cặp lên cái dĩa nè anh ta đang ước tính con gà nó dài bao nhiêu cm để xé giấy bạc ở đây rất là màu mè này có hai ba lốp như đỡ cách gà ra xa ra như đều có chắc củi rồi rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách ướp con cá như thế nào sau khi mình đã sơ chế xong nha các bạn nguyên liệu chính của mình là gồm à, hành tây này khóm nè cà chua nè và chanh nè một số nguyên liệu gia vị như ớt tiêu mắm muối đường dầu ăn à, nha các bạn bây giờ mình lại lần được cho gia vị vào như thế này đây là những món cá hoang sơ thôi nha các bạn cho nên mình cũng không cần cầu kỳ hay cái gì nhiều mang đậm chất nhân biển lên trai chua nè sau đó mình sẽ cho ớt vào nha các bạn đây là ớt mình hái trên rừng lúc nãy ớt này ớt nhà ớt ớt trên rừng Điều nha đây là siêu hạt nha các bạn nhìn có hấp dẫn không các bạn ạ à? không biết cảm nghĩ của các bạn như thế nào chứ mình thấy là mình đói lắm rồi đấy rồi, bây giờ mình sẽ cho nước tương vào nha nước mắm nha các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành gói con cá lại nha các bạn xong con cá nha các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành đi nướng con cá thôi Để kích cho nó kín lại xíu nữa, rồi xong rồi khói nó khỏi vô. đây là món gà nướng nước biển nha các bạn món gà nướng nước biển lên mùi nước biển rất là thơm các bạn thơm mùi mạnh lắm đậm đắt vì biển tối quá các bạn sau khi chảo quay được một thời gian bên một mặt con cá bây giờ mình sẽ lật con cá bên mặt kia để cho cá chín nha các bạn khó quá mình chịu không nổi các bạn ơi mùi hương tỏ ra rất là thơm các bạn các bạn nhớ đón xem và thưởng thức nha ví dụ bản cách của con cá là nướng chín bằng hơi qua lớp với bạc vậy các bạn cho nên mình nướng con cá này tầm 30 phút lỡ rồi lỡ rồi cái giá trí kia nè con cá này nó chính các ờ, bạn bây giờ anh em tụi mình sẽ đi ra ngoài biển mình sẽ ờ, lặn bắt thủy hải sản ví dụ như ờ, ốc biển này nhum biển nè và một số như con kền kện trong quá trình đi bắt mình sẽ review cho các bạn cách bắt của tụi mình như thế nào nha bây giờ mình sẽ đợi cho con cá này chính bây giờ tên mình đi bắt đầu đi thôi nào A few moments later nha các bạn đây là quá trình của tụi mình đi uh, bắt lạnh review cho các bạn xem này đây là những con nhum biển này nhum sợ, nhum mấy ốc biển nè à, và cần cỡ đây các bạn đây bây giờ mình sẽ đi lên và sơ chế và nướng nó cho các bạn xem nha đây các bạn xem như thế này rồi gồm có ốc cần kệ đây các bạn những món ăn đặc sắc của vùng biển chúng ta đây các bạn à rất là ngon à, anh đang ờ, độ chế lại một cái lon bia để làm cái ờ, cái, cái dụng cụ rất là điêu luyện các bạn à dân làng trà của chúng tôi ai cũng có nghề đó ai cũng có bản năng sinh tồn trong con người hết á ủa ốc ai bắt vậy ừ, uống đổ đi một son ốc nước không cột bả cát vô luôn đâu anh chỉ đổ một son ốc ông à, ông có hấp xả bây giờ nước nước cá nước luôn bây giờ con cá đã chín rồi bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành đưa lên và mời anh em cùng thưởng thức nha các bạn bây giờ mình sẽ lấy con cá nha nóng quá các bạn ạ cùng thưởng thức với các bạn rất là thơm các bạn ơi bây giờ mình sẽ uh, lấy ra cùng mời anh em mọi người thưởng thức nha bây giờ mình sẽ uh, tách con cá ra nha các bạn các bạn hãy đón xem nha thơm lắm các bạn ạ wow. Đây nha các bạn Các bạn có nghe được mùi thơm không ạ? À, mời mọi người tới Bây giờ mình sẽ ờ, thưởng thức con cá này như thế nào nha các bạn Đây thịt cá này Các bạn thấy không Rất là thơm thịt rất là thơm các bạn rất là dai mang một hương vị của biển món cá này bây giờ mình sẽ cuốn bánh tráng và kèm với rau như ờ, đây là rau giúp cá rau ờ, càng cua nha các bạn đây là một loại rau càng cua chỉ có nhân nhân lý làng trại của chúng tôi mới có được mình sẽ ờ, cuốn bánh tráng và kèm với cá này nha rồi mời mọi người thưởng thức Đây đây đây. Hello các bạn, do trời nục quá mình cậu áo nha các bạn Hello các bạn, mình là Phúc Co đây Mình xin phép review món cá nướng của anh Mr. Cường à, Món cá này nó ăn vào nó ngần ngần ngần ngần Béo béo uhm, Ăn kèm với một miếng đậu phộng nữa nè Một miếng ớt xanh nữa nè uhm, Một miếng um, hành tây nữa nè Đấy, chấm với một miếng um, mắm nêm à, Đúng rồi là một miếng cá nữa nè Đấy. Dạ, cái này chấm mắm nêm. Các em, các em tí mắm nêm ấy. Vâng không? tóc còn dưới nước còn siêu nước trời chí siêu nước đi ekip ekip ơi chơi cần nước ekip ơi chí cần nước